tự tình bài số 2 trong bài học lớn về thơ đường luật các bạn nhé. Chị Hiên sẽ hướng dẫn cho chúng mình cùng soạn bài bằng việc trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa nha. Trước tiên, chúng mình sẽ cùng đọc lại bài thơ tự tình, bài số 2 cùng với chị Hiên nhé. Đêm khuya văng vẳng trống canh sồn, chơ cái hồng nhan với nước non, chén rượu hương đưa say lại tình, vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn xiên ngang mặt đất reo từng đám đâm toạc chân mây đá mấy hòn ngán nỗi xuân đi xuân lại lại mảnh tình san sẻ tí con con đây là một trong số những thi phẩm tiêu biểu của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, còn được mệnh danh là bà chúa thơ nôm. Và nếu như các bạn chú ý thì ở trong sách giáo khoa chúng ta có 6 câu hỏi cần phải trả lời. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng trả lời các câu hỏi với chị nhé. Câu hỏi số 1. Hãy xác định bố cục bài thơ. Tác phẩm là lời tâm sự của ai, về điều gì và điều ấy có liên quan như thế nào đến nhan đề tự tình. Trước tiên về bố cục của bài thơ Chúng mình có thể chia theo hai cách. Cách số 1. Chia bố cục bài thơ theo bố cục của một bài thơ thất ngôn bát cú đường luật. Sẽ có 4 phần. Hai câu đề, hai câu thực, hai câu luận và hai câu kết. Hai câu đề diễn tả nỗi buồn, nỗi cô đơn của nhân vật trữ tình. Hai câu thực diễn tả tình cảnh hiện tại đầy chua xót bẽ bàng. Hai câu luận thể hiện sức phản kháng quyết liệt Hai câu kết quay về với thực tại và tiếng thở dài ngao ngán, chán trường. Ngoài ra chúng ta cũng có thể chia theo cách thứ hai, tức là chia theo nội dung biểu hiện của các câu thơ thì chúng ta sẽ chia thành hai phần. Phần thứ nhất là bốn câu thơ đầu, thể hiện nỗi lòng cô đơn, buồn tủi và khát vọng hạnh phúc. Và phần thứ hai là bốn câu thơ tiếp, thể hiện tâm trạng tuyệt vọng của cảnh đời lẽ mọn. Có thể thấy, nhan đề tự tình được hiểu là tự mình bộc lộ tâm tư tình cảm và ở đây tác giả dường như đang nói về chính mình, về nỗi cô đơn của kiếp người, về nỗi bất hạnh của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. Đó là câu hỏi đầu tiên. Chúng mình sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai nhé. Những hình ảnh trong bốn câu thơ đầu của bài thơ cho thấy hoàn cảnh và tâm trạng của chủ thể trữ tình như thế nào. Chúng ta sẽ cùng đọc lại bốn câu thơ đầu nha. Đêm khuya văng vẳng trống canh sồn, chơ cái hồng nhan với nước non, chén rượu hương đưa say lại tình, vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. Thời gian là đêm khuya, là khoảng thời gian muộn, lẽ thường vạn vật phải chìm vào trạng thái nghỉ ngơi. Thế nhưng người phụ nữ ấy vẫn còn đang thức, đang đối diện với chính mình. Và chúng ta cũng hiểu rằng người phụ nữ đó đang mang trong mình những nỗi niềm chăn trở. Với hình ảnh của tiếng trống canh rồn, tiếng trống chuyển canh vang lên rồn rập thể hiện cho bước đi gấp gáp vội vã của thời gian. Và con người dường như cũng đang trong trạng thái hoảng hốt rối bời lo lắng và bất an. Không gian được diễn tả qua từ láy văng vẳng. Đây là một cái từ láy thể hiện âm thanh từ xa vọng lại. Và ở đây tác giả đã sử dụng bút bút pháp lấy động tả tĩnh. Đây là cái khoảng thời gian rộng lớn, khoảng không gian rộng lớn và bộc lộ một cái sự tĩnh lặng. Đó là hình ảnh con người cô đơn và lẻ loi. Bên cạnh đó thì còn có từ trơ, thể hiện cái sự trơ trọi, thể hiện cái sự cô đơn có một cái gì đó vô duyên vô phận đáng thương chơ ở đây là chơ lì là bản lĩnh thách thức đối đầu với những bất công và ngang trái nó đã được đào để đứng đầu câu gây ấn tượng và nhấn mạnh hơn vào nỗi cô đơn lẻ loi của con người bên cạnh đó còn đi kèm với một hình ảnh một cụm từ là cái hồng nhan từ hồng nhan là để thể hiện một vẻ đẹp của người phụ nữ thể hiện sự trang trọng vậy mà lại đi kèm với từ cái là một cái từ mà thường để nói về sự rẻ rúng, sự xuồng xã như cái bàn, cái ghế. Ở đây khi kết hợp như vậy đã thể hiện nỗi niềm cay đắng chua xót của nhà thơ trước duyên phận của chính mình. Và trong những câu thơ này còn sử dụng hai hình ảnh đối lập đó là cái hồng nhan với nước non. Thể hiện cái cảm giác cô đơn trống vắng. Như vậy, Hai câu thơ đầu đã cho ta thấy được tâm trạng buồn bã, hoàn cảnh cô đơn lẻ loi bẽ bàng của người phụ nữ trước không gian và thời gian. Đến với hai câu thơ tiếp, tác giả đã sử dụng cụm từ say lại tình để gợi lên một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát. Càng say càng tình, càng cảm nhận rõ nỗi đau xã sời của thân phận làm lẽ, và hình ảnh vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn đây là hình ảnh sử dụng hình ảnh trăng ẩn dụ cho thân phận của người phụ nữ, cũng chính là thân phận của Hồ Xuân Hương. Đó là bóng trăng xế, tức là tuổi xuân đã qua. Khuyết chưa tròn là tình duyên vẫn còn chưa trọn vẹn, chưa tìm được hạnh phúc viên mãn. Và hai câu thực đã cho thấy hoàn cảnh của con người đang chới với giữa một thế giới mênh mông hoang vắng bất lực trước nỗi cô đơn buồn tuổi của mình. Và đó là một cái niềm mong mỏi thoát ra khỏi hoàn cảnh thực tại, thế nhưng lại bế tắc và không tìm được ra lối thoát. Đến với câu hỏi số 3 chúng ta có Hình ảnh thiên nhiên và nghệ thuật sử dụng từ ngữ, nghệ thuật đối trong hai câu luận có gì độc đáo? Qua đó, thái độ của nhà thơ đã thể hiện như thế nào? Thì chúng ta có hai câu luận đó là xiên ngang mặt đất treo từng đám, đâm toạc chân mây, đá mấy hòn. Hai câu thơ nói về thiên nhiên, về cỏ cây, đất, đá, nhưng thực chất là mượn thiên nhiên để nói về con người. Thiên nhiên được cảm nhận qua tâm trạng và sử dụng phép đào ngữ, đào cấu trúc câu. Đây là một cái phép tu từ rất độc đáo để đưa danh từ lên trên số từ và từ chỉ loại rêu từng đám đá mấy hòn đưa cụm động từ làm vị ngữ xiên ngang mặt đất đâm toạc chân mây lên trên cụm danh từ làm chủ ngữ rêu từng đám đá mấy hòn nhịp điệu câu thơ mạnh mẽ dứt khoát nhấn mạnh sự bứt phá của cỏ cây của đất đá bên cạnh đó còn là bút pháp tả cảnh ngụ tình để thể hiện cho cái niềm phẫn uất sự phản kháng mãnh liệt của nhân vật trữ tình hay nói cách khác chính là tác giả trước những bất công ngang trái của xã hội phong kiến xưa với người phụ nữ. Hai câu thơ còn thể hiện tính cách mạnh mẽ, quyết liệt, đầy bản lĩnh của nhà thơ. Có thể thấy đằng sau sự phản kháng, ngang ngạnh bướng bỉnh ấy là nỗi niềm khát khao sống, khát khao hạnh phúc mãnh liệt ngay cả trong tình huống bi thương nhất. Đó là câu hỏi số 3. Câu hỏi thứ tư chúng mình có Phân tích hai câu kết của bài thơ để thấy được nỗi niềm tâm sự của chủ thể trữ tình. Các bạn có thể trả lời như sau. Chúng ta có hai câu kết. Ngán nỗi xuân đi, xuân lại lại, mảnh tình san sẻ tí con con. Ngán ở đây là chán ngán, là ngán ngẩm. Người phụ nữ mệt mỏi chán trường trước duyên phận éo le bẽ bàng của mình. Từ xuân ở đây có nghĩa là mùa xuân, nhưng cũng có nghĩa là tuổi xuân, Mùa xuân của tự nhiên thì tuần hoàn vĩnh cửu, tuổi xuân của đời người thì lại một đi không trở lại. Và sự lặp đi lặp lại của từ lại trong câu thơ ngán nỗi xuân đi xuân lại lại. Đây là lời thơ đã bao hàm nỗi xót xa, sự tiếc nuối. Khi mùa xuân của tự nhiên đến, đồng nghĩa với tuổi xuân của con người sẽ ra đi và câu thơ đã thể hiện cảm thức về thời gian của đời người. Thời gian của tự nhiên thì vô thủy vô chung mà đời người thì hữu hạn tất cả đều là để thể hiện một khát vọng sống khát vọng hạnh phúc đến mãnh liệt và câu thơ cuối tác giả đã sử dụng nghệ thuật tăng tiến mảnh tình ở đây là tình yêu không trọn vẹn mảnh tình san sẻ ở đây lại càng làm tăng thêm cái nỗi chua xót ngậm ngùi mảnh tình vốn đã không được trọn vẹn nhưng lại còn bị san sẻ và tí con con ở đây là tí và con con đều là hai tính từ chỉ sự bé nhỏ khi đặt hai tính từ này cạnh nhau thì lại càng làm tăng thêm cái sự nhỏ bé và hèn mọn. Đây chính là số phận éo le ngang trái của người phụ nữ trong xã hội phong kiến khi phải chịu thân phận làm lẽ. Và đây là câu trả lời mà các bạn có thể tham khảo cho câu hỏi số 4 nhé. Câu hỏi số 5 chúng ta có Theo em, bài thơ tự tình nói lên những suy nghĩ và tình cảm gì của nhà thơ Hồ Xuân Hương Điều đó còn có ý nghĩa như thế nào với ngày nay? Có thể thấy bài thơ thể hiện tâm trạng thái độ của Hồ Xuân Hương Vừa đau buồn, vừa phẫn uất trước duyên phận gắng gượng vươn lên nhưng lại bị rơi vào bi kịch Đồng thời bài thơ cũng cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của người phụ nữ. Đó cũng là khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương giữa xã hội phong kiến cũ đầy rẫy những bất công. Ngày nay, những người phụ nữ đã có được sự công bằng hơn trong xã hội, nhưng bản thân họ cũng luôn giữ được cho mình bản lĩnh khát vọng sống. Họ dám đấu tranh cho những quyền lợi chính đáng và cuộc sống hạnh phúc của họ. Và có lẽ đó chính là những điều ý nghĩa còn lại đối với hậu thế mà ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn nhìn thấy điều đó qua bài thơ tự tình bài 2 của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Câu hỏi số 6 Bài thơ đã để lại trong em cảm xúc hoặc ấn tượng gì? Hãy viết một đoạn văn khoảng 8 đến 10 dòng ghi lại điều đó. Gợi ý cho các bạn như sau. Mỗi lần đọc lại tự tình bài 2 của Hồ Xuân Hương, trong lòng tôi lại trào dâng những cảm xúc buồn, đồng cảm, xót thương cho số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. Họ, những người phụ nữ phải sống dưới chế độ mộp chuỗng, nhiều người phải chịu số kiếp làm lẽ bọn Nhân vật trữ tình trong bài thơ cũng rơi vào bi kịch ấy. Để rồi trong đêm khuya, giữa không gian mênh mông trống trải đã nhận ra được nỗi niềm chăn trở sâu kín nhất của mình. Đó là tâm trạng buồn tủi cô đơn phận uất trước duyên phận éo le và số phận cay đắng. Dù cho họ đã gắng gượng để vươn lên, để vượt qua, nhưng vẫn rơi vào bi kịch của những cảm xúc tiêu cực. Thế nhưng, bài thơ đã để lại ấn tượng trong tôi về khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc những điều tưởng chừng như vô cùng đơn giản bình dị nhưng lại là khao khát niềm mơ ước của cả cuộc đời Hồ Xuân Hương nói riêng và của tất cả phụ nữ trong xã hội phong kiến nói chung. Qua đó, ta thấy được bức tranh toàn cảnh xã hội phong kiến xưa, trọng nam khinh nữ với những hủ tục lạc hậu Bằng những vần thơ của mình, Hồ Xuân Hương đã cất lên tiếng nói đấu tranh mạnh mẽ cho quyền được hạnh phúc của người phụ nữ và tiếng nói nhân văn ấy vẫn còn giá trị lớn cho tới tận ngày hôm nay và trở thành sức hấp dẫn riêng biệt của những vần thơ được cất lên từ tiếng lòng của bà chúa thơ nung. Các bạn ơi, đó là cái phần gợi ý cho chúng mình về những câu hỏi trong sách giáo khoa với bài đọc hiểu Tự tình bài 2 của tác giả Hồ Xuân Hương. Các bạn có thể tham khảo và đừng quên theo dõi kênh YouTube Học văn chị Hiên để có thể cập nhật thêm những bài soạn về bộ sách ngữ văn lớp 10 trong chương trình mới các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần audio tiếp theo.